xin chào bạn nhá, chế độ mình là chế cái đây hôm nay sẽ quay video và chơi nó phút à lộ lộ lộ lộ lộ lộ lộ lộ mình mystery lộ lộ lộ lộ lộ mình ấn lộ các bạn tắt máy quay vậy ba lộ mình là cái này mình chỉ... rồi sao luôn <laughs> ngẫm rồi nè mình chơi mình mystery nhé bà chứ không phải chơi nó phú đâu mình lộn mình lộn mình lộn mình lộn chơi mình lộn nha bạn này mình chơi này mới định mơ mystery rồi kẻ người đó ơi ông lộc chắc sáng nay ông lộn ông không có trái lừa bá để ông cay nên cho ông được may ông là xong mà làm ở đâu đi kim ông đi kim nhà ông đi kim cái ông bên hộ tôi nha ông kêu ông ờ, kêu ông khỏe là bác à à ờ, ba vợ chúng tôi mê mì quá mày kìa nó ơi để mới đi trên kênh của channel của mình là gia lộc đây lại <laughs> quậy trong tên rồi bạn ơi lại nữa rồi ơi. Ơi. rồi luôn tránh xa ông lộc ra bạn thứ hai thứ tư hết thì hai ông kiếm là những cái kiếm mạnh nhất hai kiếm mạnh nhất cho mò cái luôn nó kiếm nó kiếm nó kiếm mình này nó kiếm ui ui ui a thằng tím thằng tím đi tím tím tím tím cui rồi ngẫm nó rồi <laughs> lâu quá không chơi mà chơi gà lắm mà lâu không chơi bạn. mấy bạn đâu quay xe Xavier rồi đây tự nhiên là tại đất lét nó chỉ là nó khỏe khỏe hơn lên mà tôi lại có môn đi cho đất lét nhưng mà đất lét thì sử dụng môn tô ồ lát quá bạn ơi giờ lát nữa đất lét không cần nhiều mô tô luôn tôi không cần không cần luôn ờ, anh lộc anh lộc nha anh lộc lộc anh hay quá lộc là sao thua đội cho chó mà ủa ê lộc ơi Ủa, mà bạn thấy màn hình đen hả? Trời ơi, ngập luôn quá, ui à. bạn, nha bạn Này, mình chơi Murder Mystery nè bạn Rồi Ôi, ông có tin cho mày có tôi có 800 đúng không? Còn kiếm không? <laughs> rồi rồi rồi à, lát rồi lắc rồi lắc rồi lắc rồi lát rồi chết rồi chết rồi chết rồi Bye ở trời luôn trời luôn biết à. Ê, sao tôi nghi nghi thằng quá ta? Sao tôi nghi nghi có thằng quá? Đó rồi, đó rồi, rồi, rồi, chơi nha, tôi biết chơi nha, rồi chơi nha, tôi biết chơi nha. Tụi bay đã hết rồi bà sao kế trốn thằng mấy thằng ba con là ngưỡng sắc bà bà sao kế trốn ờ, ờ, cảnh sát đi anh ui tê tê tê các à. mới thấy thằng nào à suýt nữa à, ai ai cầm à. ai cầm dao ai cầm dao cái gì cái gì cái gì ai cầm dao vậy alo alo là anh ông toàn nhớ có ai cũng toàn Em, không cái thằng tí là sẽ riêng mua với chữa nó gặp ai để bán đi chưa? Chỉ cần nhau vậy ơi gặp innocent lắm lắm tôi chắc bắn luôn á ờ nãy tôi chỉ cái đi lục cái uh, cái uh, ờ, cái tiền á nó cứ bắn ra ngoài thôi bây giờ bây giờ anh anh ông đàn á anh ông đàn á người đất đây mà không quen à, ai mua đời hả anh ông kia thằng kia mới bắn thôi để nó bắn kêu hết hồn đủ đây chuyên xác không á thì hung ờ, hung mà đã dày bắn một người đó Ê, ai mơ đời á ê có thằng ủa sao mà nè nó bắn ờ, bắn là nó bắn tôi luôn rồi dạ. Dạ. ok mấy bạn mấy bạn nhớ thằng tím nha bạn thằng tím á mình sẽ cho nó cái biệt danh là không sợ địch mạng chỉ sợ đồng đội ngu tím ngu dạ. bạn chỉ sợ đồng đội ngu từ từ mình là ờ, tím ngu tôi kịp bắn đại trúng trăm phần trăm mới biết luôn á tôi kịp purple các bạn ơi người ta bắn đại người ta bắn là người ta cũng nhảy là bắn đại không trúng là người ta nhảy trời còn cái này là tôi đi bộ nhau cái tím ngu cưng luôn á mấy bạn mấy bạn thấy không ờ, mình chưa thấy ai ngu như tím con này không ờ đúng rồi ngu luôn rồi tím nó ngu như chó à, tôi đang ngồi nha tôi biết anh nha à, gì đây nhưng mà tôi có nhưng mà tôi có thích thằng tím tôi chết xa tiếng rồi sợ anh tím lắm rồi đó à, nghe tiếng ship là tím ngu tím ngu đó rồi tím ngu rồi xong con cho tím con vịt <laughs> tím ngu chó cái này ờ, cái, mình nói mấy này có thể hơi tụt xúc phạm ấy thì nhưng mà kệ nhưng mà mấy bạn đừng quan tâm nha mình cay quá giết đồng đội ngu là giờ nó lại giết nó là bị giết nó cay nè mình nguyền rủa tiếng nha mấy bạn nhớ cái thằng tên Devin nha bạn ấy bạn thấy thằng nào tên Devin ấy thì mấy bạn uh, nguyền rủa nó nha mấy bạn đừng uh, mình ghét uh, mấy bạn là chơi mấy bạn chơi mà mấy gặp mấy gặp gặp mấy thằng ôi tim nữa mấy bạn chơi mấy là mấy gặp gặp mấy thằng con con lọc lọc không sao bạn ạ cho giờ mình có cây ông lọc lọc bạn mình đi chăng nữa thế nhưng mà mình vẫn cây tím hơn nè bạn nè mấy bạn nhớ nha bạn mấy mấy bạn gặp thằng này á thì mấy bạn là đừng mấy bạn đừng mấy bạn gặp thằng này mấy bạn đừng lại gần nó nha mấy bạn lặt mấy bạn gần thằng này thằng này bắn bạn hoặc là thằng này nó nó cầm súng mấy bạn gặp thằng tí tới là đây viên này thì mấy bạn ờ, đừng lại gần nó nha mấy bạn đừng gặp thằng đừng tới thằng này nhá thằng này là đồng đội ngu thằng này là đồng đội ngu stupid mình vẫn còn cay nó bạn nên mình sẽ chữa cảnh sát cay ta à. tự nhiên mình chia sẻ nó trên tự nhiên mình chia sẻ nó trên youtube làm gì rồi nó hack server luôn rồi nó nghe mà chửi xả nó, mấy bạn thấy tím kia không mấy bạn thấy nó hay không nó giết mà cho cố vô nó nó bắn mà cho cố vô và kết quả mình chịu xả nó thì nó thoát ra bờ tím hay ghê á tím nó chơi khốn nạn thiệt luôn á mình chửi thì mấy bạn nghe có lẽ nặng lời mấy bạn nghe mình chửi có lẽ hơi bị nặng lời thì thông cảm nè mình cay quá nè cay quá rồi búa hả mấy bạn mà nghe mình uh, chửi tí á thì thông cảm nha mình quá cay rồi à. lộc ấy thì ông làm ờ, ông lộc ông làm sát nhân ấy tôi cay nha tôi cay làm tím á trời ơi tím ngu cả sát trưởng ngu ngu ngu David ngu <laughs> em em mình cứ chơi à, mà, lộ mình cứ chơi Roblox này hoài sao em có gì mình làm video chơi Murder Mystery Mystery ê lộ lộn, lộ chơi Murder chơi Among Us luôn không nó cũng nè nè <laughs> gì vậy tôi không hề làm quay video rõ ràng luôn <laughs>